đã được hoàn thành ở giai đoạn 1 Sở hữu tòa độ Quang thuộc khu sơ của dự án khu đô thị thương mại bắc qua sông Hà Thanh thuộc phường Nhân Bình khu vực phát triển năng động của thành phố Quy Nhơn Dự án biệt thự Đại Phú Gia Quy Nhơn được các chuyên gia đánh giá cao về phong thủy tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai thuộc khu sơ của dự án khu đô thị thương mại Bắc qua sông Hà Thanh phường Nhân Bình thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Dự án Đại Phú Gia, Quy Nhơn sở hữu vị trí quan chấp biển, phía đầm và cầu Thị Nại nằm trên trục đường mới nối từ cầu Bà Di đến cầu Thị Nại và trục đường lớn chạy thẳng vào trung tâm thành phố Sa Mứt. Với vị trí này rất thuận tiện cho cư dân trong giao thông đi lại các khu vực. Trong bán kính ngắn khoảng 3 km là đến bãi biển trung tâm thành phố Quy Nhơn. Cách cầu Bà Di quốc lộ 1A là khoảng 12,5 km, cách cảng hàng không Phù Cát là 27 km và gần gần nhiều dự án. Cơ sở hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bình Định như khu kinh tế Nhân Hội, khu phức hợp nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí FLC Quy Nhơn. Thiên đường, biển Kỳ Co, eo gió, nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Với tiện ích khu biệt thự Đại Phú Giao Quy Nhơn được khách hàng Nhà đầu tư đánh giá cao bởi không gian sống, trưởng xanh, hoàn hảo kết hợp cùng vị trí ven sông mang lại tài lộc, vượng khí cho gia chủ. Với định hướng là dự án nhà ở cao cấp, kiểu mẫu cho khu đô thị phía Bắc, thành phố Quy Nhơn. biệt thự đại phú gia còn mang đến những tiện ích đồng bộ hiện đại như trường học, bể bơi, khu thương mại năm tầng với các dịch vụ như siêu thị, nhà hàng, cà phê, game, spa, khu nhà phố kinh doanh dịch vụ mặt đường lớn vườn thư giãn hệ thống công viên cây xanh đường dạo bộ khu vui chơi thể dục thể thao ngoài trời sân tập thể dục đa năng bến cano bến du thuyền bên sông Hà Thanh và bên đầm thị nại hệ thống an ninh chặt chẽ nhiều lớp đảm bảo an ninh an toàn trong thời gian tới thì mình sẽ review về dự án khu biệt thự Đại Phú Gia Quy Nhơn đó các nhà cùng nắm thông tin cũng như là đầu tư vào khu vực này. Nếu như các nhà xem tới hết thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh. Theo như mình tìm hiểu trong video này thì à, mình có gặp một anh chuyên môi giới cũng như là bán tất cả những lô đất ở trong khu vực này thì anh này cho biết đó là giá đất sẽ rơi vào tầm 32 triệu trên một mét vuông đến tầm khoảng 45 triệu trên một mét vuông tùy theo vị trí, cung đường. Nếu như mà cả nhà muốn đầu tư khu vực này thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Trên trục đường mình đang đi đây thì cũng có hai lô, ba lô à, được anh này giới thiệu. Và bên khu biệt thự thì có ba lô giá là 32 triệu trên một mét vuông và à, lô đất ở vị trí khu biệt thự cũng khá là đẹp ạ à. bên cạnh đó thì có đến tận 6 lô ở khu vực mặt giáp biển hai mặt tiền giá là 45 triệu trên một mét vuông vì tại mình vào trong này thì nếu như mà khách hàng có tiền có đó nhu cầu mua vào đây đó mà ở cũng như là phát triển của tương lai sau này sẽ ờ, mở sẽ mở những cái shop cũng như là kinh doanh buôn bán ở khu vực biến thành phố Quy Nhơn thì ờ, mình cảm thấy là cũng nên mua như cái nhận thấy phía bên tay phải ở ờ, hướng mình đang đi đây thì bên đó là khu biệt thự và mình đang đi di chuyển vào hướng phía trước là nhà hàng quán cà phê à, và quán cà phê này nằm view sông nha cả nhà mình thấy cực kỳ đẹp và đây là sông Hà Thanh nha cả nhà Sông Hà Thanh này là một trong những con sông lớn tại thành phố Quy Nhơn và dự án khu biệt thự Đại Phú Giao của mình là dự án được thiết kế cũng như là xây dựng dọc theo dòng sông Hà Thanh có quy mô cực kỳ lớn Các nhà thấy phía trước đó là chúng ta có cái nhà hàng Cửu Long và bên uh, trái à, cách một cái căn nhà mà mới toan này thì cách hai lô thì chúng ta sẽ có một lô giá là 42 triệu trên một mét vuông và hiện tại đất ở trong này cũng còn khá nhiều thường mình thấy thì khách hàng mua đầu tư nhiều hơn xây dựng thì tầm khoảng 20 phần trăm nếu như mà cả nhà muốn mua cũng như là muốn tìm hiểu tại khu vực này cũng như là tìm hiểu của dự án này đối với đầu tư tương lai cũng như là đầu tư ờ, về sau này thì có thể liên hệ mình nha Số điện thoại mình là 0972 332 894 Cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Rất hy vọng là sẽ được hợp tác cũng như là giao dịch với những khách hàng đang có nhu cầu mua, bán cũng như là đầu tư tại dự án khu biệt thự Đại Phú Gia, Quy Nhơn